Kronichuk nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Hind được đăng tải vào ngày 30 tháng 10. Ông Kronichuk, Mỹ là quốc gia duy nhất mà Israel lắng nghe. Washington cũng nên đảm bảo rằng đồng minh thân cận của họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Ông tiết lộ rằng ông đã gặp đại sứ Mỹ tại Israel hàng tuần và gọi đùa ông Tom Nis là vũ khí bí mật ở trong chiến dịch lôi kéo sự ủng hộ của Israel. Đại sứ Ukraine thừa nhận đã có một số tiến triển tích cực trong quan hệ với Israel. Quốc gia gần đây đã cung cấp cho Kiev một hệ thống cảnh báo tên lửa. Tuy nhiên, Ukraine mong đợi hơn nhiều từ Israel. Ông bày tỏ hy vọng sự hợp tác quân sự giữa Nga và Iran ở Ukraine sẽ khiến Israel thay đổi lập trường về cung cấp vũ khí cho Kiev. Cả Nga và Iran đều phủ nhận cáo buộc về việc hợp tác quân sự tại Ukraine. Phát biểu của ông Konichuk được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz viện dẫn những hạn chế trong hoạt động để từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Gantz cho hay Israel sẵn sàng tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Kiev. Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo phương Tây không nên bơm vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây ra thương vong không đáng có. Đức muốn nói lời đoạn tuyệt quan hệ với Nga. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tuyên bố rằng Moscow và Berlin hiện là đối thủ của nhau khi trích dẫn hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine là lý do để đánh giá lại quan hệ song phương. Tổng thống Frank Walter cũng nói thêm rằng không thể quay lại những giấc mơ cũ về một ngôi nhà chung châu Âu. Tổng thống Đức ngày 28 tháng 10 đã mô tả quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào tháng 2 chính là sự khởi đầu cho một sự trượt dốc trong quan hệ song phương. Phát biểu với tân đại sứ Ukraine tại Đức, Alexei Markiev. Tổng thống Đức cam kết Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev về quân sự, tài chính và chính trị. Ông cũng cảnh báo người dân Đức về những năm khó khăn ở phía trước. Ông Stemmier nhấn mạnh đối với Đức là một kỷ nguyên đầy thách thức đã bắt đầu. Tổng thống Đức thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt của Berlin đối với Moscow cũng đang gây tổn hại cho Đức. Tuy nhiên, ông cho biết rằng cường quốc kinh tế châu Âu này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra các biện pháp trừng phạt. Ông tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt, bất chấp những hậu quả bất lợi rõ ràng, sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Đức về lâu dài. Điển hình, ông trích dẫn việc Berlin tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt của Nga. Đối với Đức và người Đức, những thách thức hiện nay là phép thử đầy khó khăn mà quốc gia này phải đối mặt. Nga ngày 28 tháng 10 cho biết đã hoàn tất đợt huy động quân dự bị. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay 82.000 tân binh đã có mặt tại Ukraine và 41.000 người trong số họ được triển khai tới các đơn vị quân đội để sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí trị giá 275 triệu đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị từ kho vũ khí của Lầu Năm Góc, nâng tổng gói hỗ trợ lên 18,5 tỷ đô la. Liên quan đến diễn biến tại Ukraine, Tổng thống Ukraine cho biết có khoảng 4 triệu người dân khắp nước này bị mất điện sau khi lực lượng Nga tập kích vào ở tầng năng lượng. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 28 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trên kênh Telegram rằng mạng lưới điện tại Ukraine sẽ được khôi phục nếu như Kiev công nhận kết quả các cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Nga cùng lúc bắt tay Iran và Saudi Arabia dù Iran và Saudi Arabia là hai quốc gia kình địch tại khu vực Trung Đông, nhưng Nga vẫn tăng cường hợp tác với các nước này nhằm tìm cách đối phó với phương Tây và mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông. Iran, đối tác quan trọng và cần thiết của Nga. Khi chiến sự tại Ukraine tiếp tục kéo dài, làm tiêu hao kho vũ khí, nhân lực, gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và các mối quan hệ ngoại giao của Nga. Tổng thống Putin đã tìm đến Iran như một đối tác quan trọng và cần thiết để giúp ông lật ngược tình thế. Thời gian gần đây, Iran được cho là đã cung cấp một loạt máy bay không người lái, tấn công cho Nga và đang xem xét cung cấp tên lửa để Moscow sử dụng trên chiến trường. Có thể nói sự tương đồng trong quan điểm chống phương Tây và nỗ lực đối phó với các lệnh trừng phạt đang khiến Nga và Iran xích lại gần nhau hơn. Điều này có thể sẽ định hình lại các liên minh trong khu vực trong nhiều thập kỷ tới, khi Điện, cờ Kremlin tìm cách cân bằng các mối quan hệ giữa hai quốc gia luôn đối đầu nhau là Iran và Saudi Arabia. Nga cần Iran để có đủ nguồn cung vũ khí trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài tại Ukraine. Nhưng nước này cũng cần sâu đi ở Zappia để giữ giá dầu gia tăng nhằm đảm bảo nền kinh tế luôn trụ vững trước sự cô lập của phương Tây. Một số nhà phân tích phương Tây cho rằng việc Iran bán vũ khí cho Nga tạo ra một bước ngoặt mới nguy hiểm hơn. Đánh dấu sự can thiệp đầu tiên của nước Cộng hòa Hồi giáo này vào một cuộc xung đột ở châu Âu có thể gây ra nhiều rủi ro cho Mỹ, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Henry Jom, nhà phân tích về Iran tại Viện Chính sách Cận Đông của Washington nhận định, quyết định bán vũ khí mở ra một chương hoàn toàn mới trong quan hệ Iran-Nga. Đó là một động thái khá dứt khoát của Iran khi quyết định dấn thân vào cuộc chiến trên đất châu Âu, chuyên gia này lưu ý. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi trật tự chính trị theo cách chưa từng thấy kể từ thời điểm bức tường Berlin bị phá vỡ. Những lời cảnh báo về một cuộc tấn công hạt nhân cùng cáo buộc giữa Nga và phương Tây về kế hoạch sử dụng bom bẩn đã khiến nhiều người lo ngại về một cuộc chiến tranh thế giới mới. Cả Nga và Iran đều mong muốn xây dựng một thế giới đa cực mà ở đó ảnh hưởng của phương Tây bị suy giảm. Jay Taiki, một nhà phân tích về Iran và Trung Đông tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ cho rằng Iran và Nga có một điểm chung. Hai bên đều đánh giá các tình huống chiến lược của họ thông qua lăng kính hoài nghi phương Tây, vì thế mức độ hợp tác của họ sẽ gia tăng khi họ thấy mình ở vị trí giống nhau. Khi Iran bày tỏ sự ủng hộ với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, triển vọng hồi sinh của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà theo đó Tehran hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc được phương Tây giảm nhẹ biện pháp trừng phạt, ngày càng lu mờ. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát mạnh mẽ trên toàn quốc, nhiều khả năng Iran sẽ gia tăng sự ủng hộ đối với Moscow với hy vọng Nga có thể sử dụng quyền phú quyết của nước này với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn Mỹ và châu Âu áp đặt thêm bất cứ biện pháp trừng phạt nào đối với Tehran. Các nhà lãnh đạo Iran có lẽ nhận thấy rằng, bằng cách hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, họ có thể chứng minh Iran là một nhân tố có ảnh hưởng trên toàn cầu và tận dụng hoạt động bán vũ khí để vực dậy nền kinh tế. Nếu bạn đặt mình vào tình huống của Iran, bạn sẽ thấy có một logic chiến lược cho cách tiếp cận này là các cuộc đàm phán hạt nhân không có kết quả. Iran không thể tin tưởng phương Tây. Iran đã và đang tự lực về kinh tế, quân sự và tương lai chính là quan hệ với Nga-Trung Quốc, nhà phân tích dồm lưu ý. Trong bối cảnh phương Tây đang gấp rút cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không tiên tiến, kế hoạch của Iran chuyển giao tên lùi cho Nga. Nếu được thực thi, có thể làm thay đổi cán cân trên chiến trường, khiến lợi thế nghiêng về phía Nga, tăng cường quan hệ hợp tác với Saudi Arabia để khắc chế phương Tây. Tổng thống Putin được coi là một nhà lãnh đạo luôn biết cách cân bằng các mối quan hệ, ngay cả với những quốc gia luôn đối đầu nhau ở Trung Đông. Nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang làm bất ổn thêm kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và tạo ra những cơn đau đầu về chính trị, Thực tế này đòi hỏi ông Putin phải xử lý một cách cẩn trọng những cuộc cạnh tranh nhạy cảm tại khu vực, đặc biệt là những mâu thuẫn trong quan hệ Iran. Saudi Arabia Saudi Arabia vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2. Trên thực tế, ngay trước thời điểm xung đột nổ ra, tập đoàn kinh đường holding của Saudi Arabia đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các tập đoàn năng lượng của Nga trong đó có Gazprom, Rostov và Lukoil. Hồi đầu tháng 10, nhóm OPEC Du Saudi Arabia và Nga dẫn đầu đã công bố kế hoạch giảm sản lượng khai thác dầu. Saudi Arabia, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới cho biết, quyết định nhằm duy trì lợi ích tài chính và thương mại cũng như đảm bảo sự ổn định trên thị trường. Tuy vậy, thông báo trên đã khiến các quan chức tại Washington tức giận. Họ cho rằng quyết định của OPEC sẽ giúp Nga chống chọi lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu, đồng thời làm suy yếu nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu Nga. Đánh giá về mối quan hệ của Moscow với hai đối thủ trong khu vực là Saudi Arabia và Iran, ông Joseph Akersikian, một thành viên cấp cao tại trung tâm kinh Faisal ở Giza cho rằng, Saudi Arabia nhận thấy cần phải giữ quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga để điều phối việc sản xuất dầu mỏ, đồng thời duy trì đối thoại về các sáng kiến bình thường hóa quan hệ với Iran. Tuy vậy, việc Saudi Arabia củng cố quan hệ hợp tác với Nga, ngay cả khi có sự tính toán và cơ hội, đang làm gia tăng căng thẳng giữa Giza và Washington. Những lời cảnh báo từ các nhà lập pháp Mỹ về việc hạ cấp quan hệ an ninh giữa Washington với Giza và sự ủng hộ của họ với dự luật không sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ đã cho thấy điều đó. Cựu đại sứ Mỹ tại Yemen Jafar Ostertai cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến chính sách của Saudi Arabia trở thành tâm điểm chú ý và gây áp lực buộc họ phải chọn bên. Điều mà họ luôn muốn tránh. Các quyết định mà Giza đưa ra sẽ được Mỹ nhìn nhận theo quan điểm bạn đồng hành với chúng tôi hay chống lại chúng tôi. Về phần mình, Saudi Arabia và nhiều nước khác cho rằng Washington đang mất dần sự quan tâm đối với khu vực, khiến việc hợp tác với Moscow có nhiều triển vọng hơn.